Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính không biết người, không biết ta, Đảng trăm trận, trăm bại Đảng Cộng sản Việt Nam lấy tuyên truyền dối trá chính là chiến lược mang tính sống còn của Đảng Nó là bản chất của Đảng này từ khi mới thành lập và tồn tại cho đến khi nào Đảng này gục chết Thời kỳ bưng bít thông tin, Đảng Cộng sản Việt Nam gọi các nước dân chủ là tư bản dãy chết và tự nhận họ là yêu Việt, là đạo đức sáng ngời, còn tư bản chỉ có bóc lột. Tuy nhiên, thực tế thì quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn cố vơ vét để đưa con sang các nước tư bản du học và thậm chí mua nhà, mua quốc tịch cho bản thân mình và cho con cùng gia đình. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay Vì sao các nước tư bản dân chủ có thể tạo nên một xã hội văn minh, dân giàu, nước mạnh, cuộc sống phồn vinh và bình yên đến như vậy? Có nhiều nguyên nhân nhưng có thể kể đến hai nguyên nhân là con người và thể chế chính trị ở đây. Con người là yếu tố quyết định vận hành bộ máy của nhà nước. Thể chế chính trị nó tạo ra những định chế mà chỉ có người tài thật sự, người muốn phục vụ cho dân, cho nước thực sự mới có thể ngồi vào vị trí quản trị đất nước. Ngày nay khi mà người dân đã có thể ra nước ngoài để học tập, để làm việc, để du lịch, nhờ đó họ có cơ hội so sánh Vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục khoác lác về những kỳ tích của Đảng. Thực tế thì chính sách hoành tráng của Đảng Cộng sản đề ra đều đi đến một kết quả duy nhất, đó là sự thất bại. Vào năm 2006, khi ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đặt mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp tiến bộ. Tuy nhiên, thực tế thì đến năm 2018, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải thừa nhận mục tiêu này thất bại. Mục tiêu hoang tưởng cũng được ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đưa ra. Với một đảng tạo ra cơ chế dối rắm, thiếu minh bạch, nhiều kẽ hở để các quan chức thì nhau tham nhũng tiền của dân. Cơ chế tuyển người thì ưu tiên cho dòng giống đỏ, bỏ qua người tài đã làm nên một bộ máy nhà nước đầy rẫy những kẻ tham lam và bất tài thì ắt họ sẽ thất bại trong hầu hết các mục tiêu phát triển của đất nước. Mục tiêu có đạt được đi chăng nữa cũng chỉ là con số trên giấy mang tính tuyên truyền, không phải là kết quả thật, như kiểu con số tăng trưởng GDP tới 8% của năm 2022 là như vậy. Vào ngày 15 tháng 3, trang thông tin chính phủ đưa tin về bản phát biểu của ông Thủ tướng Đảng Việt Nam Cộng sản Phạm Minh Chính rằng đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh du lịch. Một mục tiêu hoang đường ngoài khả năng của Đảng Cộng sản và của chính quyền nước này. Từ nhiều năm qua, du lịch của Việt Nam cứ đặt mục tiêu vượt nước này, nước kia, nhưng cuối cùng cũng bị các nước trong khu vực bỏ xa. Nhiều người thì đổ lỗi là do thủ tục visa, do sản phẩm không đa dạng, vân vân. Tuy nhiên, cộng tác viên của Thời báo chấm tại Việt Nam và Thái Lan đã khảo sát Điểm quyết định của sự đại bại của lịch sử du lịch Việt Nam chính là môi trường xã hội. Đi du lịch Việt Nam thì bị tệ nạn, trèo kéo, chặt chém, lừa khách vân vân, làm cho khách du lịch quốc tế kinh tởm. Cứ 10 người đến Việt Nam thì 8 người không còn muốn quay lại. Còn Thái Lan thì hoàn toàn ngược lại, xã hội Thái Lan thì bình yên, không trèo kéo, không trộm cắp và đặc biệt là không hề có xỉ ke ma túy, hút trích tràn lan như ở Việt Nam đặt mục tiêu cho lớn rồi lại để thất bại. Theo một cây bút có tiếng cho biết, thua kém người ta về mặt hạ tầng có thể rút ngắn nếu biết đầu tư đúng cách, nhưng thua người ta về đạo đức xã hội thì hết cách để cứu chữa. Không một du khách nào muốn đến những nơi bất an như Việt Nam để mà du lịch. Du lịch là để chia giãn và hưởng thụ, để quẳng đi gánh lo mà đến Việt Nam lại phải lo âu đủ thứ thì ai mà muốn đến nữa. Mà đạo đức xã hội thì xuống cấp như ở Việt Nam là do ai đã nặn ra? Câu hỏi được đặt ra. Nếu không phải là do Đảng Cộng sản nặn ra thì là do ai đẩy? Rõ ràng mục tiêu của ông Phạm Minh Chính là cách nói của kẻ kiêu ngạo không biết người, không biết ta. Mà đã không biết người, không biết ta thì trăm trận sẽ là trăm bại. Hầu hết các mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra cho đất nước đều lần lượt thất bại. Đảng Cộng sản chỉ thành công về thủ đoạn trị dân mà thôi.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 Ông Tổng đánh chuột, chuột cống lì lợn, chuột nhắt tự trèo. Ông Nguyễn Phú Trọng có câu nổi tiếng rằng đánh chuột đừng để vỡ bình. Có người nói vui rằng chuột cống phe ông Tổng vốn được ưu ái nên đã nấp trong bình quý. Làm sao ông Tổng dám đập bình để giết chuột cho được? Chuột thì lại có hai loại, chuột nhắt và chuột cống. Chuột nhắt thấy mèo thì lao ra chạy bán sống bán chết còn chuột cống có khi nó còn to hơn con mèo nên chúng chẳng sợ gì. Việc đánh chuột của ông Trọng cho đến nay là đánh tất, đánh cả chuột nhát lẫn chuột cống. Ông Trọng đang tìm cách đánh chuột nhưng tránh vỡ bình. Thói quen của ông Trọng là muốn đánh chuột cống thì phải triệt chuột nhát trước. Vụ Việt Á bắt đầu từ các CDC ở các tỉnh thành trong cả nước và từ đó mới bùng nổ về Trung ương. Cho đến nay, nhiều vụ án cũng theo khuôn mẫu y hệt như thế. Và khi đánh chuột, không ít chuột nhất đã phải tự vẫn. Thực ra mà nói, khi vụ việc vỡ lở, thường thì các sếp hay đổ lỗi cho cấp dưới để mà chạy tội cho nhanh. Thời ông Đinh La Thăng làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông thường ủy quyền cho cấp phó ký những dự án mà ông thấy có mùi. Vì là cấp dưới, Tất Thành Cang thay mặt thành ủy đã ký và đã dính phải đi tù đừng là thằng không bị truy cứu những vụ án liên quan đến Tất Thành Cang vì ông ta đã né trước nhưng ông Thằng cũng không thoát khỏi những vụ án khác. Tầm như Tất Thành Cang, Đinh Đa Thăng, Trần Bắc Hà, vân vân là chuột cống chứ không phải là chuột nhắt. Những người này làm chính trị lâu năm, leo lên cao nhưng không dạy gì mà tự vẫn được. Cùng lắm khi bị bắt vào tù, ở hết án tù là ra. Những người này tiền rất nhiều còn nhiều cơ hội để mà tiếp tục hưởng thụ, không việc gì phải tự vẫn cả. Tuy nhiên cũng có những cái chết của chuột cống trong tù, đấy là đám mây mù phủ lên các vụ án lớn. Như vụ ông Trần Bắc Hà, người nắm tài chính của phe Nguyễn Tân Dũng đã bất ngờ tử vong khi đang bị tạm giam. Người ta nghi ngờ ông này bị ra tay sát hại hơn là tự vẫn hoặc bị chết do bệnh. Trò chơi chính trị là như thế cái chết của ông Phạm Quý Ngọ cũng khá giống với ông Trần Bắc Hà. Đinh là thằng, Nguyễn Đức Trung, Trung Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long là những con chuột lớn hầu hết đều phải chấp nhận ở trong tù. Chẳng thấy quan chức cấp cao nào tự vẫn cả. Ngược lại, quan chức ở cấp cơ sở tự vẫn nhiều hơn. Kết quả đánh chuột của ông Nguyễn Phú Trọng là đây. Vào ngày 4 tháng 3 vừa qua, báo chí trong nước đưa tin ông Trần Văn Minh Phó Tổng Thanh tra Chính phủ bị chết do tại bệnh viện do đột quỵ. Tuy nhiên, trong kết luận của bác sĩ thì không nhắc gì đến đột quỵ cả, mà họ chỉ kết luận ông Minh đã chết. Trạng thái ngừng tìm, ngừng thở. Ngoài ra, báo Tuổi Trẻ còn cho biết công an đang điều tra cái chết của ông Minh. Nếu chính xác là bệnh viện kết luận chết vì đột quỵ thì công an sẽ không điều tra. Cái chết của ông Trần Văn Minh được cộng đồng đôn rằng ông này đã treo cổ tự tử. Vào ngày 14 tháng 3, tờ báo VTC cho biết ông Phan Văn A, Phó Tri Cục trưởng Tri Cục Thuế khu vực Anh, Hà Tĩnh được phát hiện ở tử vong trong tư thế treo cổ. Không biết vì lý do gì nhưng treo cổ tự kết liễu cuộc sống của mình là cách làm của người yếu đuối, không dám đối đầu với thực tế. Trong một rừng chuột mà Nguyễn Phú Trọng muốn đập, những kẻ tầng cao thường là tội nặng hơn rất nhiều. Nhưng họ biết cách để mà chạy tội họ có đủ ma mãnh, đủ quyền lực, đủ trách nhiệm cho cấp dưới. Hầu hết các quan chức cấp cao bị bắt là không oan, tuy nhiên chuyện quan chức cấp cơ sở bị cấp trên đổ oan là không hề ít. Gặp trường hợp yếu tâm lý thì rất có thể họ sẽ làm điều dại dột như thế. Quan chức cấp cơ sở thì nhau tự vẫn. Tham quyền, tham tiền cộng thêm một bộ máy đầy lỗ hổng đã tạo điều kiện cho các quan chức làm sai